về một mái trường thầy là người đưa đò cho em sang sông cô là mẹ hiền hát mãi khúc dân ca cho bao ước mơ trào dâng lên muôn khát vọng hát về một mái trường dưới tan vàng lớp lớp học trò thi đua vươn lên theo tiếng ve mùa hè hát mãi những mùa thi hát về những cánh địa phàng dệt những kỷ niệm yêu thương kỷ niệm đó là lời hát đi cùng năm tháng về trường Nguyễn Du hôm nay khang trang tươi đẹp đón học trò trở về từ khắp muôn phương đưa học trò mái trường thầy là người đưa đò cho em sang sông cô là mẹ hiền hát mãi khúc dân ca cho bao ước mơ trào dâng lên muôn khát vọng hát về môn mái trường dưới tan vào lớp lớp học trò thi đua vươn lên theo tiếng ve mùa hè hát mãi những mùa thi hát về những cánh điệp vàng dệt những kỷ niệm yêu thương kỷ niệm đó trên miền quê lúa một trường nguyên du lung sáng tươi đẹp đón học trò trở về từ khắp muôn phương đưa học trò vững bước tiến vào tương lai kỷ niệm đó trên miền quê lúa một trường nguyễn du lung linh trong thơ và nhạc trong tim ta kiến xương ơi vinh danh quê hương thái bình về từ khắp muôn phương đưa học trò vững bước tiến vào tương lai đưa học trò vững bước tiến vào tương lai đưa học trò vững bước tiến vào tương lai